Giang đang có mặt tại à, nhà mẫu An Gia Gallery thì video này thì Giang sẽ chia sẻ với anh chị về sa bàn tổng thể của dự án à, Westgate thì à, tại nhà mẫu An Gia Gallery thì chủ đầu tư họ đặt hai cái sa bàn một cái sa bàn là sa bàn của mặt cắt của tầng trệt và một sa bàn là tổng thể của dự án Westgate thì tại sa bàn mặt cắt này thì Giang sẽ chia sẻ tổng quan cho anh chị như cái video trước á nhân cũng chia sẻ là vị trí dự án của quét đây là họ tọa lạc ngay trung tâm hành chính huyện bình chánh thì à, à, vị trí này rất là đẹp anh chị nhé vị trí dự án của chúng ta là sở hữu cái miếng đất đẹp nhất tại trung tâm hành chính huyện bình chánh kế bên dự án của chúng ta là những cái à, cơ quan hành chính huyện bình chánh như là ủy ban nhân dân nè tòa án nhân dân huyện bình chánh rồi những uh, cơ quan an ninh như công an nhân dân chánh này, rồi bên phía phía quân đội bên phòng cháy chữa cháy rồi những cơ quan hành chính khác vân vân cái điểm đặc biệt của dự án West Gay thì à, à, ngoài những cái cơ quan hành chính nhà nước á, thì dự án của chúng ta là rất là gần những cái trường như là trường mầm non trường trung học cơ sở trường tiểu học và trường trung học phổ thông à, đấy chỉ di chuyển trong phút thôi rất là tiện lợi cho về cái tiện ích của dự án Whitgate dự án Whitgate của chúng ta là với tổng thể là 3,1 hecta và trong đó là 1.9 hecta là chủ đầu tư An Gia dành ra để làm những cái tiện ích dự án là có hai tầng hầm và 20 tầng nổi những cái chia sẻ về những cái tiện ích của ờ, tầng trệt giao sẻ chia sẻ về những cái tiện ích của tầng hầm cho anh chị ờ, tham khảo qua nhé cái điểm đặc biệt của tầng hầm này á, thì chủ đầu tư An Gia đã thiết kế nên hai cái tầng hầm và có cái giếng trời thì ờ, những cái giếng trời này là hình tròn và hình bán nguyệt sẽ được trải đi ở những vị trí khác nhau cái giếng trời này có cái công năng như thế nào cái công năng của giếng trời này á, để giúp cho lấy ánh sáng không khí và gió là sẽ làm cho cái tầng hầm của chúng ta thứ nhất là không bị tối thứ hai là không bị bí thứ ba là sẽ cung cấp đầy đủ oxy cho những cái cư dân mà khi họ xuống những cái tầng hầm để lấy xe thì như anh chị đã biết một số dự án á, thì họ không có những cái giếng trời này thì khi mà di chuyển xuống cái tầng hầm thì thường những người có bệnh về hô hấp á, đường hô hấp thì xuống dưới đó sẽ cảm thấy rất là ngọt ngào nhưng mà khi có giếng trời này rồi á thì cái lượng oxy nó cung cấp khá là đầy đủ tới à, những cái tầng hầm cái điểm đặc biệt thứ hai của những hai cái tầng hầm này á là chủ đầu tư anh gia tích hợp cho dự án của chúng ta những cái bình điện bình sạc đó nó sẽ làm sát tường và cột luôn là khi mà anh chị sử dụng những chiếc xe máy điện những chiếc xe ô tô điện và thậm chí những chiếc xe đạp điện chẳng hạn như vậy khi mà anh chị mua nhà ở đây mà anh chị sử dụng nếu mà không có những cái bình điện đó thì làm sao để mà chị sạc được cho những cái thiết bị của mình thì chính vì vậy anh gia thấu hiểu điều đó nên anh gia tích hợp sẵn và tương lai là khi mà người ta sẽ chuyển đổi mục đích sử dụng từ xe xăng sang xe điện thì cũng là đón đầu tương lai luôn chị nhé cái điểm thứ ba là tại mỗi cây cột của à, điểm để xe thì chủ đầu tư An Gia họ tích hợp những cái nút chuông à, gọi là SOS có nghĩa là khi mà anh chị đi anh chị có những người lớn tuổi á, mà đi một mình về để xe xuống tầng hầm mà lúc đó nó bị choáng chẳng hạn như vậy anh những anh chị có thể là bấm vào cái chuông đó thì có những bảo vệ an ninh của tòa nhà họ sẽ đến hỗ trợ anh chị lên tới tận tận căn hộ của chị luôn đó là điểm đặc biệt những điểm đặc biệt mà à, tại dự án đất dây là sẽ có có thể là một số dự án là hiện tại nó chưa có rồi sau đây anh sẽ chia sẻ cho anh chị về những diện tích xung quanh của dự án đất dây với hơn 1,9 hecta thổ đô gia dành ra để làm tiện ích thì cái điểm đặc biệt của dự án chúng ta là có được một cái hồ bơi 1.500 mét vuông với chiều dài hơn 5 chiều dài 50 mét vuông thì đây là hồ bơi đạt chuẩn Olympic và bên cạnh cái hồ bơi này có hồ bơi người lớn nè hồ bơi trẻ em và kế bên cạnh đó nó có ờ, những cái hồ sen và dòng sông lười nữa thì nó nó càng tăng cái diện tích mặt nước của chúng ta lên rất là nhiều và khi mà có nước đó, thì giống như là một nơi chỉ sống có nước là một nơi có rất là nhiều sinh khí và nó giúp cho cái căn hộ cái căn hộ mà xung quanh đây nó sẽ luôn luôn rất là mát bên cạnh cái hồ bơi thì à, bên chủ đầu tư an gia đã tạo ra những cái sân chơi cho trẻ em ở đây ngoài trời nó có sân chơi trẻ em ngoài trời và chơi trẻ em ở trong nhà Đó. rồi à, cái sân cắm trại thì phía bên này rồi cái quần cái à, sân để anh chị có thể làm một cái buổi tiệc BBQ thì phía bên đây là sẽ có một cái à, sân để làm tiệc BBQ và bên đây thì có một cái sân để mà anh chị làm cái tiệc BBQ rồi xung quanh cái dự án thì chủ được em gia đặt cái ghế ghế đá có mái tre luôn thì những anh chị nào buổi sáng mà muốn cảm nhận nhiêu thì có thể buổi sáng buổi chiều mình có thể ngồi ở cái cái đá này để mình cảm nhận được cái ờ, không khí sinh khí của môi trường một về và nhìn những cái sinh hoạt của ờ, những cái, cái hoạt động thể thao xung quanh đây khá là ok nè rồi ngoài cái tiện ích bên ngoài thì chủ đầu tư gia đặc biệt dành ra dường như là một cái diện tích khá là lớn thay vì chủ đầu tư gia có thể dành cái căn đó để bán như là những căn shop house chẳng hạn như vậy thì chủ đầu tư gia đã dành ra là để dành tặng riêng cho khách hàng đó là những cái tiện ích trong nhà những cái tiện ích trong nhà này gồm có những cái gì thứ nhất là sân chơi trong nhà hồi nãy anh cũng có chia sẻ ở đó thì à, nó sẽ nằm ở trong đây sân chơi trong nhà rồi phòng karaoke làm chiếu phim phòng sinh hoạt cộng đồng rồi à, thậm chí à, nhà ăn nhà ăn đó để làm gì nhà ăn là chủ vườn gia anh chị nếu mà anh chị sử dụng những căn hộ nhỏ như 59 mét vuông anh chị cần có một không gian để mà đãi những cái tiệc giống như tiệc sinh nhật nè tiệc thôi nôi đầy tháng rồi những cái lễ à, lễ lộc mà anh chị cần uh, sử dụng đến từ 10 đến 20 người á thì anh chị hoàn toàn có thể sử dụng những cái căn nhà ăn đó để mà đãi tiệc cho gia đình của chúng ta là anh chị không phải di chuyển ở phía bên ngoài sau khi đãi tiệc thì anh chị cần những không gian sinh hoạt như phòng karaoke để mà cho bạn bè cùng chung vui á thì anh chị có thể đăng ký với ban quản lý luôn là mình sử dụng luôn cái phòng karaoke đó rồi à, có phòng game nữa vậy nhé phòng game nè rồi gặp à, chiếu phim vân vân rất là nhiều tiện ích thì những cái tiện ích này á, thì đây là ban chủ đây là gọi là club house thì club house nó nằm ở hai khối cái khối trong cái tháp mê công này và một cái khối trong tháp Danip chính vì cái lúc ham nằm trong khối trong cái tháp công nên nó sẽ càng tôn lên cái giá trị của tháp công và tháp công cũng là một đây là cái điểm cộng cho tháp công trở thành một cái tháp đẹp nhất của dự án Westgate thì chi tiết về tiện ích của dự án Westgate á, thì anh chị sẽ đến gặp Giang tại sao Bàn dự án ở đây thì Giang sẽ chia sẻ chi tiết và Giang sẽ gửi cho anh chị những cái thông tin này về những cái tiện ích đó rồi Giang sẽ mời anh chị di chuyển qua cái sao bàn lớn Sao bàn này thì là tổng thể của dự án Gây. xin mời anh chị đây là tổng thể của dự án Gây. Westgate Gây với à, tổng diện tích là 3.1 hecta mật độ xây dựng là 39% còn à, lại là 60% còn lại thì à, chủ đầu tư An Gia làm tiện ích với 1.9 ờ, hecta công viên mặt khu và đường chạy bộ 800m ờ, anh chị chỉ cần mỗi buổi sáng chị chạy 10 ờ, vòng ở đây là chị chạy 8 km rồi đó khỏi phải chạy trên những con đường dài thì chỉ chạy có cần chạy vòng vòng xung quanh của dự án của chúng ta thôi 10 vòng là sẽ được 8 km dự án chúng ta như là 4 hot thì đầu năm 2020 thì chúng tôi chủ An Gia đã mở quán cái thấp Đa Niết và cái tháp sim thì ờ, đợt này giai đoạn này thì chủ đầu tư gia sẽ bán tiếp một tháp mekong tháp mekong này á, là 100 phần trăm căn là sẽ view công viên ngoại khu và công viên nội khu thì ờ, cái điểm cộng này là cái điểm cộng thứ hai và đây là một cái điểm cộng đặc biệt và cái thiết kế hình cánh quạt của cái cái tháp mê công á, sẽ tạo ra luồng sinh khí mới cho cái cư dân sở hữu cái căn hộ tại tháp mê công này và cái mật độ cái cư dân của tháp mê công này thì nó sẽ không cao bằng những cái tháp còn lại đó. nên có thể nói đây là một cái tháp đẹp nhất và những cái mặt như chị thấy cái mặt phía bên ngoài này đây là những cái mặt view về phía trung tâm thành chính huyện Bình Chánh thì cái view này là view thoáng sẽ những cái view này sẽ không bị trắng view bởi một cái tòa nhà gì tại vì những cái trung tâm hành chính viện hành chánh này chỉ có cao chiều cao tối đa là 3 tầng thôi anh chị nhé thì à, anh chị sở hữu từ những căn tầng 4 trở lên là anh chị view được một khoảng rất là xa và thoáng và tầm view rất là thoáng mát anh chị thấy một cái mảng xanh của của huyện Bình Chánh rất là nhiều và nó sẽ view thẳng ra bên sông luôn cái phía trục đường trí thì nó có một cái con sông cũng khá là đẹp thì đợt này thì Giang đang hỗ trợ những anh chị nào mà muốn sở hữu một cái căn hộ trong một cái tháp đẹp nhất thì với cái tháp Mekong này là tháp đẹp nhất anh chị hãy liên hệ ngay với Giang số điện thoại của Giang là 091 424 5885 Giang sẽ hỗ trợ chị lấy được căn đẹp trong cái tháp đẹp nhất dự án Westgate Cảm ơn anh chị đã xem qua cái video chia sẻ về sa bàn của dự án Westgate. Hẹn gặp lại anh chị tại nhà mẫu, nhà điều hành Gia Gallery. Anh chị muốn xem cái video chia sẻ về căn hộ mẫu, căn 59 m2 và căn 113 m2 thì anh chị hãy đến ngay để gặp Giang và đi ngang ngay với Giang, Giang sẽ hỗ trợ anh chị xem trực tiếp và tận mắt tận tay xem qua căn hộ mẫu Westgate coi căn hộ mortgage dây được những người an gia thiết kế như thế nào họ bàn giao như thế nào chất lượng căn hộ ra sao và muốn xem chất lượng thực tế thì tại nhà mẫu an gia gallery chủ đầu tư an gia đã bàn giao những dự án trước đó cho những cư dân và chất lượng nó được thể hiện bằng tính thực tế thực tiễn chứ không còn là trên những căn hộ mẫu nữa cảm ơn chị đã xem qua video này hẹn gặp lại chị tại an gia gallery số điện thoại của dân là 091 424 5885 xin chào anh chị